Ở bài tập số 1, cô giáo có nội dung như sau. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Ở đây, phần đo độ dài của chúng mình là phần đo diện tích vì nó gắn với đơn vị vuông. Cụ thể, ở bài 1 chúng mình sẽ đổi 1 mét vuông bằng bao nhiêu đề xi mét vuông, 1 mét vuông bằng bao nhiêu cm vuông, 1 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông và 1 đề xi mét vuông bằng bao nhiêu cm vuông. Ở phần đo diện tích thì mỗi đơn một đơn vị nó sẽ ứng với hai chữ số các con nhé. Vậy thì chúng mình sẽ giải như sau. Con đầu tiên, 1 mét vuông bằng bao nhiêu đề si mét vuông? Các con nhìn ở đây, đơn vị ở đây là một này ứng với mét vuông. Muốn đổi ra đề si mét vuông thì chúng thấy chúng ta thấy đề si mét vuông phải có hai chữ số ứng với nó. Vì vậy, 1 mét vuông cô sẽ đổi thành 100 dm vuông. Các con nhìn kỹ, cô sẽ hướng dẫn các con hai cách. Một là các con nhớ luôn bảng công thức đơn vị đo diện tích. 1 mét vuông thì bằng 100 dm vuông. Hai là các con quan sát số 1 này là mét vuông. Hai chữ số tiếp theo nó sẽ là của dm vuông. Như vậy số 1 là mét vuông, hai chữ số 0 tiếp theo nó là của dm vuông. 1 mét vuông bằng 100 dm vuông. Đây là các đơn vị đo diện tích. Vì vậy các con chú ý, sau mỗi đơn vị người ta đều ghi số 2 nhỏ ở trên và khi đọc chúng ta sẽ đọc là dm vuông. Bây giờ chúng mình tiếp theo sang con số 2, đó là 1 mét vuông đổi sang 100 à đổi sang cm vuông. Vậy chúng mình sẽ đổi thành bao nhiêu cm vuông?